anh em đi chơi cái đồ này khẳng định với em luôn không mà sợ thua tha không mà sợ là một cảnh là những con bạc bị bịp anh em nhá đi sòng sới lớn bé đều có thể chơi được hết anh em ạ à. 10 trận thắng cả 10 anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em phải đưa bát đưa đĩa hay đưa những cái bộ quân vị không tang không tích vào thì anh em mới giành phần chiến thắng trên tay bây giờ người khôn cổ khó rồi thời đại công nghệ 5 chấm rồi anh em khó lòng có thể qua mặt được các con bạc già hay là những người thời thợ lâu năm trong cái ngành cờ bạc anh em nhá thì chính vì thế công ty cờ bạc nhà tôi luôn luôn đi đầu và phát triển trong ngành cờ Việt này luôn luôn ra mắt và giới thiệu đến cho anh em những bộ sản phẩm mới nhất anh em nhá hiện đại nhất đi chơi bao test hàng cho anh em phần nắm chắc phần thắng trong tay anh em nhá sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy phân âm đa năng này và giải thích vì sao tôi gọi nó là máy phân âm đa năng anh em nhá anh em đi chơi để xong sới lớn bé có hai trường hợp xảy ra bát đĩa quân vị là đồ bịp trường nhất bát đĩa quân vị là đồ bịp đấy, cái tác dụng của máy phân âm đa năng này sẽ thông báo cho anh em biết thông qua các đèn ở đây anh em nhá nếu mà đèn sáng thì khẳng định với em luôn trong bát trong đĩa hoặc trong quân vị chắc chắn là có đồ bịp anh em nhá đồng thời nó sẽ dung cho anh em kết quả về chắn hay về lẻ anh em á đi chơi cái đồ này không sợ về bịp trường hợp thứ hai bát đĩa quân vị nó là xanh chín anh em đánh ăn thua với nhau thì cái trường hợp này xác suất chuẩn xác của máy phân âm đa năng này rơi tầm 90 95 phần trăm anh em nhá Đấy, cái tác dụng máy phân âm đa năng này sẽ thu sóng và tiếp nhận âm thanh khi cái quân vị nó chạm đi anh em nhá Đấy, người những cái người nào chơi lâu năm thì sẽ nhờ vào cái tiếng mà quân vị nó chạm đĩa sẽ đánh chắn hề đánh lẻ bây thầy của công nghệ rồi máy phân âm đa năng này đồ mới nhất rồi anh em nhá không phải thủ công như những cái đồ ngày xưa nữa anh em ạ thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy phân âm đa năng máy quân đông đa năng này đầu tiên tôi sẽ thử cho anh em một trường hợp thứ hai anh em nhé đó là bộ quân vị bát đĩa xanh chín đây các bạn quân vị bát đĩa nào được hết anh em nhá sòng sới lớn bé quân vị bát đĩa nào được hết anh em nhá đi chơi không cần chuẩn bị bất cứ một đồ gì anh em ạ đây. quân vị này 100% xanh chín anh em nhá xoay trong vắt luôn này Đấy, đồ đạc bây rất chuẩn chỉ anh em nhá đi chơi không mà sợ thua tha không mà phải đánh xanh chín này anh em ạ sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy phân âm đa năng này anh em nhá trên màn hình em đây đây là máy phân âm đa năng đây này đây là nút tắt mở nguồn anh em nhá anh em đi chơi bật cho mình để giữ cho mình tầm 2 ba giây anh em nhá máy sẽ rung này máy lên ba đèn tức máy đang hoạt động anh em nhá tôi sẽ hướng hướng dẫn các sử dụng máy phân âm ba năng này thường thường anh em đi chơi sử dụng máy phân âm ba năng này anh em sẽ, sẽ bỏ cho tôi hai ba tiếng bạc đầu tiên anh em nhá để cho máy tiếp nhận âm thanh bên trong là chắn về lẻ bộ sản phẩm này không đánh được bảng bên anh em nhá chỉ báo cho anh em về chắn hay về lẻ thôi xác suất lên tầm 90 95 phần trăm rất là cao rồi anh em nhá sau đây tôi sẽ thử cho anh em này sóc bỏ qua cho anh em hai ba tiếng bạc đầu anh em nhá lẻ này lại này ba đen tuyến là lẻ này lại này tứ trắng này chắn này đấy anh em bỏ có hai mình hai ba tiếng bạc đầu máy sẽ tiếp nhận và thu sóng thanh quân vị chạm đĩa này thì cái máy phân âm đa năng này sẽ báo cho anh em về chẵn về lẻ thông qua cái đèn đây anh em nhá đấy, đèn nháy một thì bên trong là lẻ mà đèn nháy hai thì bên trong là chẵn đồng thời với cái việc là máy dung một sẽ là lẻ và máy dung hai sẽ là chẵn anh em nhá tứ chùa trắng này tôi sắp thử cho anh em này anh em nhá xem đồ đạc chuẩn thì cho quả ra làm sao này rút một này anh em đợi từ 3 năm giây rút một này bên trong lẻ này ba trắng này rất là chuẩn chỉ anh em nhá đồ này xanh chín 100% rồi sóc thêm này tiếp tục zoom một này bên trong lại là lẻ ba cầu lẻ trăm triệu lẻ thế này này ba trắng này ba đen này anh em nhá rất là chuẩn chỉ anh em ạ ba đen tôi tiếp tục sóc này bạc đi rồi anh em ạ máy báo dung hai điền nháy hai bên trong là chẵn này không phân biệt sắp đôi tứ tử này sấp đôi này Đấy, đồ này rất chuẩn anh em nhá người ngựa có thể sai nhưng máy móc không thể sai này sấp đôi thì tiếp tục sóc này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhá tiếp tục dung hai này máy báo nháy hai lần này khẳng định với em luôn trong bát trong đĩa nó là chẵn này vẫn là sấp đôi anh em nhá sấp đôi tôi kỷ niệm cho anh em thêm tiếng bạc cuối này anh em nhá này bên trong chắc chắn là lẻ này anh em nhá 500 triệu lẻ thế này bên ngoài thừa thêm 500 triệu này ba trắng này anh em nhá đồ này rất là chuẩn anh em nhá thì sau một vài tiếng bạc anh em đã thấy độ chuẩn xác của cái máy phân âm đa năng này tôi khẳng với khẳng định với em luôn đồ này mới nhất của năm nay rồi anh em nhá phục vụ cho anh em chủ yếu là tết nguyên đán 2020 này anh em nhá thì anh em có thiện chí về đồ liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 quý 3 để được tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc anh em nhá anh em ở trong nội thành hà nội nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát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 sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài đều được hết anh em nhá máy tiếp tục báo không dung anh em ạ bạc cầu chẵn rồi trăm triệu chẵn này tiếp tục sóc đôi anh em nhá chồng bị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em ạ mới sóc đôi mình tiếp tục sóc này máy báo dung một anh em nhá dung rất là dứt khoát và rõ ràng dung không quá một nhịp trăm triệu lẻ đây ba trắng này chồng bị đề quân như thế nào máy đã báo hết anh em nhá Chào tất cả anh em, hôm công ty cờ bịp Anh Long nhà tôi ra mắt video mới để giới thiệu đến cho anh em một cái bộ đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bệt anh em nha. Thì ở những tháng trước anh em đi sòng sới lớn bé, anh em phải lùa quân vệ, lùa bát, lùa đĩa vào trong sòng trong sới của anh em thì anh em mới làm chủ được cuộc chơi mới giành chiến thắng tuyệt đối. Ngày hôm nay với công nghệ 4.0 của nhà tôi ra mắt video này gửi đến cho anh em bộ sản phẩm dung dịch cảm ứng quân vệ dành cho môn chơi sóc đĩa bệt anh em nha. Anh em đi chơi cái đồ này, bát đĩa và quân vệ hoàn toàn là xanh chín anh em ạ. À ba đĩa quân vị làm cũng được anh em nhá ba đĩa này ba đĩa ăn cơm này ba đĩa mua ngoài chợ này năm mười nghìn anh em nhá quân vị ở đây xanh chín một trăm phần trăm anh em ạ à. thử làm chồng không phải hút anh em nhá mình xoay vào rác luôn cho anh em này trong veo luôn anh em nhá xanh chín một trăm phần trăm anh em ạ à. thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách vào vị làm thế nào để anh em chiến thắng tuyệt đối anh em nhá khi đi chơi anh em chuẩn bị cho mình cái lộ dung dịch này cho một ít ra đầu ngón tay anh em nhá anh em thoa đều lên bốn mặt con vị này anh em lưu ý cho mình là tôi bốn đen hoặc là bốn trắng máy sẽ trả cho anh em cái kết quả chuẩn xác nhất anh em nha anh em sau một thời gian 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu vào con vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá Thế đi kèm cái dung dịch cảm ứng quân vị này là cái máy cảm ứng báo dung T2 của nhà tôi làm ra anh em nhá. Cái khoảng cách từ quân vị đến máy báo dung T2 này là một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ. À. Anh em đứng trên ngồi dưới để trong túi quần, để trong túi áo, trong ống đồng bắt đùi đều có thể chơi được hết anh em nhá. Ở những tháng trước anh em đi chơi như phải sạc pin chơi 2 3 tiếng ra hết pin này. Hết pin anh em quay ra đánh xanh chín, đánh xanh chín 10 trận thua cả 10 anh em ạ. À. Anh em đi chơi cờ bạc tránh trường hợp đánh xanh chín anh em nhá ngày hôm nay công nghệ cải tiến tôi thiết kế ra cái cục dung này đảm bảo với anh em anh em chơi một tuần không ở hết pin anh em nhá nhà mình thiết kế ra cục dung này nhằm mục đích dung chuẩn chỉ và êm ái nhất cho anh em anh em nhá anh em đi chơi anh em đúc cái cục dung này bao phép thời thượng người ngồi cạnh không mở phát hiện được ra anh em ạ cái đồ này không kén cái anh em nhá ai làm cái ai sóc cái cũng có thể chơi được hết anh em nhá đồ này thầy thợ lâu năm hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể giành chiến thắng tuyệt đối anh em ạ sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu vào con vị mình tiếp tục thử làm châm cho anh em này không bao giờ hút anh em nhá cái đồ này là xanh chín 100 phần trăm anh em ạ thì sau đây tiếp tục mình thử cho anh em đôi ba tiền bạc xem cái đồ đạc nó hoàn hảo chuẩn xác đến đâu anh em nhá tứ đồ trắng mình sóc luôn này anh em đi chơi anh em sóc tơi quần lên anh em nhá máy báo không dung 50 triệu chẵn anh em nhá mở bát luôn này sóc đôi này Đấy, rất là chuẩn anh em nhá sóc đôi tiếp tục sóc này chẵn không dung lẻ dung một anh em nhá vô cùng dễ chơi rồi bạc cầu chẵn rồi anh em ạ à. máy báo không dung trăm triệu chẵn này vẫn là sấp đôi anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này có phương hướng đánh chẵn đánh lẻ anh em ạ mạnh tay mà bát cho mình này mình tiếp tục thử này bạc đi rồi anh em ạ à. máy báo dung một rất là dứt khoát và rõ ràng anh em nhá dung không quá một nhịp 200 triệu lẻ này ba trắng này chồng bị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nha ba trắng mình tiếp tục sóc này bạc đi rồi anh em ạ à, máy báo không dung thì bên trong ạ à, chẵn rồi 200 triệu chặn bên ngoài trở lên 200 triệu này tứ tử đen này rất là chuẩn xác anh em nha mình kể niệm cho anh em tiếng bạc cuối này anh em sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài đều được hết anh em nhá máy báo dung một rất là dứt khoát và rõ ràng anh em ạ dung không quá một tỷ một tỷ lẻ đây ba liền này rất là chuẩn chỉ anh em nhá thì sau một vài tiếng bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của dung lịch cảm quân vị và máy cảm ứng báo dung t 2 anh em nhá anh em nào xem được video này đang đô ta thắc mắc cái gì liên hệ cho mình trực tiếp 0989 41 từ 13 mình giải đáp tất cả thắc mắc đến cho anh em anh em nhá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 có dung là lẻ rồi mở bát luôn này ba trắng này rất chuẩn chỉ và hiệu quả anh em nhé tiếp tục sóc này tiếp tục dung anh em ạ vẫn là lẻ rồi mình không phân biệt ba đen hay ba trắng trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ rồi Đấy, ba trắng này trông vị đề quân máy đều báo hết anh em nhé mình tiếp tục thử cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ đặt gần đặt xa đều hết anh em nhá vẫn là lẻ rồi rất là dứt khoát xung không quá một nhịp này ba trắng lên ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá chào anh em máy sóc địa bịp công nghệ cao nhà tôi ra mắt một video mới để gửi đến cho anh em bộ sản phẩm mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá những em nào xem vào cái video này có nhu cầu hay là thắc mắc gì liên hệ cho mình trực tiếp qua hai số điện thoại 0985 313 999 0941 565 999 để mình giải đáp tất cả những thắc mắc của anh em anh em nhá hôm nay gửi đến cho anh em máy báo dung nét 10 này anh em nhá cực kỳ uh, chuẩn xác này mới nhất của năm 2020 anh em nhá hôm nay tôi gửi đến sản bộ sản phẩm này nhằm mục đích giúp cho những em là đã chót thua tha xa bờ gỡ gạc lại tất cả những gì mình đã mất anh em ạ à. khi đi chơi cái đồ này anh em không cần chuẩn bị bát đĩa gì anh em nhá bát đĩa và quân vị một là xanh chín 100% anh em ạ à. đây rồi xanh khoai 100% anh em nhá đi kèm với máy báo dung này là dọn dung dịch cảm ứng quân vị anh em nhá Đấy, đồ này là mới nhất của năm nay rồi anh em ạ không có đồ nào cao cấp hơn những cái đồ này anh em ạ Đấy, khi đi chơi anh em không cần nhiều anh em chỉ cần cho một ít ra đầu ngón tay này thoa đều lên bốn mặt quân vị anh em nhá anh em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch có thẩm thấu vào quân vị là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối anh em nhá hôm nay 20 tháng 11 năm 2019 này mình ra mắt video này để gửi đến cho anh em một sản phẩm mới nhất hiệu quả nhất dành cho một môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá anh em mà xem một video này mong mong rước cái đồ này về để gỡ gạc tất cả những gì mình đã mất anh em ạ à. thế đi kèm với dung dịch như mình vừa giới thiệu đó là máy báo dung S10 anh em nhá rất là hiệu quả anh em ạ à. khoảng cách từ quân vị đến máy báo dung một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. anh em thoải mái đứng ngồi để trong túi quần túi áo ống đầu bắp chân kẹp trong ngực để trong dịp đều có thể chơi được hết anh em nhá Đấy, anh em ra ngoài em quay lại chơi bình thường không cần đo đạc khoảng cách như những cái đồ ngày xưa anh em ạ anh em chơi cái đồ này anh em di chuyển thoải mái xoay đi xoay lại hút thuốc uống nước đều được hết không bắt buộc anh em phải ngồi im như tượng như những cái đồ kém chất lượng ngày xưa anh em nha ngày xưa anh em đi chơi anh em phải lùa bát lùa đĩa hoặc lùa quân vị ngày hôm nay bộ sản phẩm này khắc phục tất cả những nhược điểm mình vừa nói trên không cần lùa bất cứ một thứ gì vào sòng và sới của anh em mà anh em vẫn chiến thắng tuyệt đối anh em nha cái đồ này khi đi chơi anh em không cần phải là người sóc cái anh em làm con vẫn có thể chơi được hết anh em nhá lẻ có dung chẵn không dung anh em thầy thợ hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi được hết anh em nhá mình làm ra sản phẩm này nhằm mục đích cho anh em đi chơi có tiếng chặn đến lẻ anh em mạnh tay mở bát anh em nhá tránh trường hợp anh em đi chơi không biết phương đánh chặn hay lẻ anh em dễ mất nhà mất cửa anh em ạ à. cái đồ này qua mặt được tất cả các thầy các thợ lâu năm anh em nhá đấy sau một khoảng lại khoảng thời gian dung dịch nó thẩm thấu con vị là anh em có thể chơi được anh em ạ à, anh em chỉ cần máy để máy báo dung trong người này đấy sóc cái lên đợi được ba năm giây máy thu quân báo cho anh em kết quả về trận hay về lẻ dung là dung trực tiếp trên cái thiết bị báo dung S10 này rất là dứt khoát và hiệu quả anh em nhá thì sau đây mình tiếp tục thử cho anh em đôi ba đánh bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả ra làm sao anh em nhá đầu tiên mình sẽ đặt ngửa này mình đặt lẻ cho anh em này dung một này rất dứt khoát và hiệu quả nhá đặt sẵn này sắp đôi này không bao giờ rung rồi mình nhặt ba trắng dùng này cực kỳ dễ chơi rồi anh em ạ tứ tử này không bao giờ rung anh em nhé sau đây mình tiếp tục sóc cho anh em đôi ba tính bạc đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả anh em nhé tứ tử trắng mình sóc luôn này dung một anh em nhá bên trong là lẻ rồi anh em ạ mình không phân biệt ba đen ba trắng bên trong là lẻ rồi ba trắng này rất là chuẩn chỉ và hiệu quả anh em nhá mình tiếp tục thử này bạc đi rồi anh em ạ máy báo không dung thì nó là chặn rồi mình không phân biệt sắp đôi tứ tử 50 triệu chặn này sắp đôi này chồng vị đế quân mấy đều báo huyết anh em nhá sau khi anh em bôi cái dung dịch để dung dịch thẩm thấu vào quân vị là anh em có thể chơi dung dịch này không bao giờ để lại màu mồi hay vị hay để lại cái díu quân anh em nhá chơi cái đồ này cực kỳ xanh chín rồi tiếp tục sắp này anh em sóc mạnh sóc nhẹ sóc tươi quân lên đều chơi được hết anh em nhá đấy giúp một vẫn là lại là lẻ rồi anh em ạ à. 50 triệu lẻ này ba trắng này rất chuẩn chỉ về hiệu quả anh em nhá mình tiếp tục sau này bạc đi rồi anh em nhá chẵn rồi sấp đôi hay tứ tưởng mình không cần biết trăm triệu chẵn này sấp đôi này trông bị đề con máy đào báo bình thường anh em nhá anh em đi chơi này Đấy, quân nhảy trên đĩa bình thường anh em nhé không mà sợ thiếu quân mình tiếp tục thử này dung một anh em ạ dùng rất dứt khoát dùng không có hai nhịp anh em nhé mở bát luôn này lẻ luôn này rất là chuẩn chỉ anh em nhé dung đánh lẻ không dung đánh chắc cực kỳ dễ chơi thôi đây là đồ mới nhất hiện nay rồi anh em nhé vẫn là lẻ rồi ba cầu lẻ trăm triệu lẻ bên ngoài thừa thêm trăm triệu nữa này ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá mình thử cho anh em tiếng bạc cuối này thì anh em thấy cái đồ này thực sự chuẩn chỉ hiệu quả này anh em để xa để gần sóc tươi quân lên sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhá ba câu lẻ rồi tể lẻ bên ngoài thừa thêm 500 triệu mạnh tay mà bát luôn này Đấy, ba đen này trông vị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá thì sau đôi ba đánh bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của dung hình cả của quân vị và máy báo dung S10 rồi Đấy, những em nào có thiện chí về đồ alo zalo cho mình 0985 313 999 0941 565 999 để mình tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhá nhà mình hai cơ sở chính bến xe mới đình và bến xe ra bát anh em gần đâu anh em đến đó mang mát mang đĩa mang quân vị của anh em đến thử thoải mái anh em nhá những em ở xa nhắn cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng đến cho anh em qua hai đường bưu điện hoặc nhà xe anh em nên nhận hàng kiểm tra hàng đúng như video để anh em lấy anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi clip thường anh em nhá không mở sợ thiếu quần mình tiếp tục thử này dùng một anh em ạ dùng rất dứt khoát dùng không có hai nhịp anh em nhá mở bát luôn này lẻ luôn này rất là chuẩn chỉ anh em nhá dung đánh lẻ không dùng đánh chặn cực kỳ dễ chơi thôi đây là đồ mới nhất hiện nay rồi anh em nhá vẫn là lẻ rồi ba cầu lẻ trăm triệu lẻ bên ngoài thửa thêm trăm triệu nữa này Đấy, ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá mình thử cho anh em tiếng bạc cuối này anh em thấy cái đồ này thực sự chuẩn chỉ hiệu quả này anh em để xa để gần sóc tươi quân lên sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhá ba câu lẻ rồi tể lẻ bên ngoài thừa thêm 500 triệu mạnh tay mở bát luôn này Đấy, ba đen này trông vị đề quân như thế nào mấy đều báo hết anh em nhá thì sau đôi ba đánh bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của dung hình cảm của quân vị và máy báo dung S10 rồi Đấy, những em nào có thiện chí về đồ alo zalo cho mình 0985 313 999 0941 565 999 để mình tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhá nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát anh em gần đâu anh em đến đó mang mát mang đĩa mang quân vị của anh em đến thử thoải mái anh em nhá những em ở xa nhắn cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng đến cho anh em có hai đường bưu điện hoặc nhà xe anh em nên nhận hàng kiểm tra hàng đúng như video để anh em lấy anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi clip